Ok luôn anh em Anh em ơi, anh em đã đủ chưa nhở? Anh em đã đầy đủ chưa nhở? Anh em cho tôi hỏi là anh em đã đầy đủ chưa? Chúng ta đã có thể bắt đầu giải được chưa? Đấy <clears throat> Giải thì là giải thường tuần nha anh em nhá Giải hàng tuần được tổ chức vào tối chủ nhật Đấy thì bây giờ hiện tại là cũng có anh em đăng ký rồi Đây tôi đọc lại cho anh em các anh em đã đăng ký này Ờ, thứ nhất là anh em Kalatasi là đăng ký hai trận này Vẫn còn hai trận nhá Giải rác các tờ, các tuần thì bây giờ còn hai trận Chú cá nhỏ thì đăng ký 5 trận Vẫn còn GTD Chí thì hiện tại là vẫn đang ghi sổ là còn 4 trận 4 <clears throat> trận đoàn quốc hùng đăng ký 5 trận Đấy Thì anh em đâu rồi nhỉ? Anh em đâu hết rồi nhỉ? Đấy, chưa tính là cả các anh em GTD hôm nay thế nào không thấy đâu Ờ, GTD thì bình thường là nếu mà ờ, thiếu người là anh em GTD hay bổ sung vào để thi đấu giải thôi <coughs> Còn nếu mà tình trạng mà chúng ta ờ, ờ thì thôi Thì chúng ta hôm nay chắc là cũng phải đợi rồi Phải đợi chứ cái Tôi nghĩ là sớm như này thì chắc là cũng Anh em cũng chưa có xem stream hoặc là anh em đang uh, coi như là vẫn đang chưa xong việc bây giờ vẫn còn đang làm việc anh em ạ <clears throat> thế là tầm này chắc là thôi thì hay là chúng ta chơi cứ vào chơi game đi chúng ta vào chúng ta leo rank một chút anh em ạ <clears throat> tôi nghĩ là như vậy đợi cái trận sau nhá Đấy, vẫn anh em còn các anh em nếu mà các anh em không có ý định thi đấu ấy thì anh em tôi nói rồi anh em inbox cho tôi chứ tôi cầm tiền mai của anh em tôi ngại lắm <laughs> Cầm tiền anh em ngại lắm nhá Nên là anh em inbox của tôi <clears throat> Mấy ông mà cứ chuyển tiền qua Momo thì trả được luôn Nhưng mà mấy ông mà cứ chuyển qua ngân hàng Thì không biết là gửi như nào đây Để gửi lại đây Đấy vẫn đang cầm tiền nhá Chả thấy ai đòi Đấy, stream là cũng chỉ để dục anh em là vào thi đấu giải hoặc là anh em như nào đấy đi giải quyết giải ngân cái cầm lâu à. Thế nhá, thôi được rồi, chơi tiếp một trận vậy. <clears throat> Chúng ta ờ, chơi một trận rank ờ, xong đợi các anh em Có thể là trận sau các anh em sẽ đông đủ Hy vọng là như thế để chúng ta có thể tổ chức được giải nha anh em nhá Ui rồi Skybreaker này Một trận nữa anh em nhá Đợi đợi cho đủ người đã Rồi có anh em Đinh Việt Phú đăng ký Mới có thêm anh em Đinh Việt Phú đăng ký Chắc là trận sau là chơi được đấy Trận sau chắc là đủ người Các anh em mà đăng ký tư tuần trước rồi mà vẫn tuần trước là tôi hoãn đi anh em vào nhá Có mấy anh em mà đăng ký từ tuần trước Mà tuần trước thì chúng ta không có tổ chức được cái giải Nên là tuần này thì không biết là các anh em có có có đang xem livestream không nhỉ Có anh em Đoàn Quốc Hùng này Anh em Đoàn Quốc Hùng này Anh em uh, Vũ Dương Anh em Vũ Dương GTD Trí vẫn còn đăng ký Kalatasi vẫn còn nha anh em nhá Thực ra là nếu mà bốn anh em mà có mặt ở đây ý, Kèm theo anh em vừa lấy anh em đăng ký là Anh em ờ, Đinh Việt Phú Thì thì chúng tôi có thêm mấy anh em GTD là đủ người rồi Là chiến được rồi Thế chơi gì nhỉ ừ, Nhìn lại bản truyền thuyết xem nào À 9 mét anh em ạ chơi này vẫn 9 mét chơi này vẫn 9 mét thôi chơi này 9 mét riu Bài ngon rồi này Bài da đẹp đấy 9 mét riu À chờ 9 mét phách chờ này 9m fake Đồ Đồ cũng có luôn Đồ ngon gót đỏ trận này thì có ngon không? Trận này gót đỏ cũng ghê đấy. Trận này gót đỏ cũng nhìn trông cũng mắc binh đấy. Nói chung là cái trận này gót đỏ thì nó cũng không khác gì cái trận trước cả, không có con Dark Spirit anh em ạ. Chứ nếu mà trận trước có con Dark Spirit thì tôi cũng không sợ lắm đâu. Được. Đồ đa các thứ à, ngon rồi. Xung kích Lấy luôn 9m thì nó sẽ là giáp băng Chơi 9m fake là phải có giáp băng Sẽ phải có giáp băng Tí nữa phải tiết kiệm mấy cái viên ngọc thôi Không là không lấy được cái giáp băng đâu Ô hay là chơi gót nhỉ Anh em Đinh Việt Phú ờ, ngoài đăng ký ờ, content ra lại còn ờ, donate cho tôi Cảm ơn anh em Đinh Việt Phú rất là nhiều Cảm ơn anh em nhá Đây rồi Động lực để top 1 trận này rồi <laughs> Ok anh em <laughs> Nhưng mà có chơi gót không nhở Trông giống với chơi gót đấy Mẹ gót đỏ thì nó mắc binh này anh em Trận này chơi gót đỏ mắc binh đấy Nhưng mà thôi Chơi 9m đi anh em ạ Gót đỏ chắc là nhiều người chơi Tôi nghĩ thế gót đỏ trận này nhiều người chơi bây giờ meta nó cũng gót đỏ nhiều mà đây này gót đỏ này chơi đi ở đây có con rồng rồi này venom rồi này đang form bài 9 9 mét ừ, nhìn trông khá là to đấy rõ ràng đấy chưa kể có máy bay có lancer thường tôi sẽ chọn 9 mét hơn thường những cái bài này tôi sẽ chọn 9 mét <clears throat> về căn bản là như thế này khi mà tôi tìm ra được hai cái đội hình mắc binh vào giai đoạn late game ấy tức là sẽ gặp nhau ở giai đoạn ừ, late game chung kết ấy solo một vs một ấy thì chúng ta chọn một trong hai thôi nhưng mà chúng ta chọn một cái bộ mà ít người chơi hơn đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là khi mà chúng ta tìm được đối thủ rồi ấy, thì nó dễ lắm chúng ta có thể chuẩn bị trước để chúng ta solo late game anh em ạ mấy cái bộ meta lé ra anh em ạ đây này Gritter này đức sâm Gritter này ui nhưng mà tí nữa 9 mét ăn Gritter kiểu gì thì nó không phải tính Bài ra xin nhiều á Nhưng mà không thích chơi Ra xin nhiều nhưng mà không thích chơi Kệ anh em Anh em thích chơi xin thì anh em ra làm ván nhá anh em nhá Tôi không thích chơi assassin Đâu rồi ba mét đi nào Thôi xong rồi anh em đúng chưa Anh em <laughs> Ôi ôi anh em ơi Nó đúng là như thế rồi đấy Không sai một tí nào luôn Không sai một tí nào luôn Đúng rồi anh em ạ à. Chuẩn bài Thôi nó ra là bán rồi Chuẩn bài rồi <clears throat> dã man <laughs> nhìn kìa trời ơi nó có phải là nó đang <laughs> xây dựng đội hình hộ tôi không đây nó là, là có phải là là người chơi người chơi game hay là game chơi người không biết trông giống như là game chơi người vậy ôi kìa không có tung tung không không tung một trưởng kìa ừ, nhưng mà không sao vẫn thắng thôi 9 mét rồi anh em ạ ok đừng mà thua nhá đừng mà thua nhá Where's the root? Where's the destiny? I'll be back for more. Đây rồi, hay quá. Con ọc này vào ngon hơn này oh, Mua con này luôn Tí kẹp Spirit Kẹp luôn cũng được kẹp spirit luôn ổn chưa quá ổn rồi để mua tự động luôn anh em ạ 9 mét chuẩn rồi ui thằng này to đấy Ui, giật thế đi chết rồi. Rồi mẹ. Giật ngu thế. Chán thế nhờ, cái con này chán đời quá. Giật vào cái con nó sắp chết ạ. Cáu thật. Trận này có Assassin chín mét phách với chín mét thuần trận là bộ là mạnh hơn thì chín mét thuần ở đây là chín mét nó có kẹp lâm rồng không? Anh em hỏi nếu mà nó kẹp lâm rồng thì đương nhiên là chín mét lâm rồng mạnh hơn rồi. chín mét 5 rồng 12 con đúng không? Hay là anh em hỏi là chín mét rồi kiểu là chín mét kẹp hai giạt xong rồi chơi ở 10. Chơi ở level 10 thì thì, chín mét phách nó nếu mà tính như thế thì chín mét phách nó vẫn mạnh hơn. Thôi để tôi xếp hạng cho anh em dễ này 5 rồng 9 mét hai gót 12 con vô địch nha anh em nhé tối thượng Thứ hai là 6 mét hai gót kết hợp với cả 4 sam an Đấy Thứ ba là 9 mét Vô địch nhưng thua với bốn cá ca lông <laughs> Cầu anh em ui Ôi ui ôi ui ôi Thôi vô địch rồi anh em ơi Đây nó là vô địch rồi đấy <laughs> Thế này mới đúng là vô địch này Nhưng mà tí có mấy con Assassin hơi căng 9 mét hơi sợ Assassin đấy Nhưng mà cũng may trận này nó có con ca lông <clears throat> Cũng may trận này có con ca lông cũng đỡ anh em ạ Thực ra bây giờ chỉ còn một con Grand Herat thôi đúng không? Là chúng ta đủ bộ rồi Grand Herat đâu ra đi nào Từ từ đã xem gặp thằng nào round tiếp theo Đức Sâm Voi, Đức Duy Duy, Tolitun Hàn Quốc Ai nhỉ? À đây rồi <laughs> Ôi rồi anh em ơi Thế thì Thế thì người nông dân phải biết làm sao Lên 7 à Đỡ được tiền lên 7 vứt tạm con này ra vậy <laughs> Chán đời Chơi cái bài chán đời thật sự Giáp Giáp băng á Đây chắc chắn là cái giáp băng rồi Chán đời thật sự luôn thế thì người nông dân phải biết làm sao ok quên mất không mua cm con này ra nè bán con này đi nhỏ vẫn chưa đủ tiền lên thôi được ôm hơi nhiều chuyện này ôm hơi nhiều bán này đi này bán này đi 10 tiền vẫn chưa đủ Ông cấp <clears throat> Rồi có anh em hỏi tôi bao nhiêu lời bánh trưng rồi Ngại lắm anh em đừng hỏi tuổi nhá Đến cái giờ này, đến cái tầm này là người ta trả lời tuổi tác người ta ngại lắm <clears throat> Ok chưa? Chắc là ổn rồi đấy Bây giờ tầm này ổn Giữ được chuôi. Trận này có Lancer mà ôm mết Anh em hỏi trận này có Lancer mà ôm mết Có Lancer càng phải ôm 9 mét anh em Lancer 9 mét mắc binh hay con gì anh em Còn cái gì mắc binh hơn là Lancer với 9 mét đâu Cho thêm con tăng vào nhỉ Bán nó cây có khi đéo chơi cây Trận này chơi cây Có chơi cây không Chơi cây hay là chơi Chơi du không cần Con này không cần Tí kẹp đu anh em ạ về căn bản là trận này sẽ có gót Tí phải kẹp Doom Và kẹp Doom mà lại có Lancer nữa thì sẽ không chơi được con Con Sword Master Chính vì thế là thôi bỏ luôn Bỏ đi bỏ đi Trận này sẽ phải có BKB này Giáp băng này Thiếu một cái giáp nữa đúng không Hiện tại là tôi nghĩ là là, là nếu mà đăng ký thi đấu ở cái trận đấu đầu tiên ý, thì là đủ người rồi đấy anh em ạ. Tí nữa để tôi vào nói chung là hết trận này thì cho đăng ký luôn, cho thi đấu luôn để biết xem là thiếu anh em nào nhá anh em nhá. Thiếu thì anh em đăng ký thôi. Ra già này có chơi già không? Thường thì tôi chơi cái bộ này tôi cũng khá là ít chơi con già. Già phải có đồ cơ. Già phải có Berlin cơ. Bây giờ ôm hơi nhiều đấy <clears throat> Già phải có Berlin cơ Không có Berlin Còn thiếu nhiều đồ lắm Berlin giáp băng Berlin giáp băng anh em ạ Trận này đồ hơi khèo nhá Trận này đồ hơi khèo Nói thật là như thế à, Bây giờ không mua con già thì cũng tiếc Thôi cứ mua đi Bởi vì thằng đằng nào cũng cũng đang lẻ tiền mà Đằng nào cũng đang lẻ tiền Ngân hàng cũng đang lẻ tiền Hay quá Ok Cắt chuối này có một cái lý do mà tôi cái bài này tôi không có ý định là chơi con già đấy là bởi vì là trận này có cái assassin anh em ạ con già này mà nó không có đồ ấy không có cái bờ linh thì, thì thực sự là nó sẽ rất là tù phía đằng sau cái hàng phía dưới mà bị assassin gặt thì con già chưa kịp tung trưởng đâu truyền thuyết mà không có hiệu ứng không đẹp bằng sân thường đây là sân truyền thuyết đâu anh em đây là sân thường mà làm gì mà sân truyền thuyết đâu sân này nó chỉ được cái nó dễ nhìn thôi anh em ạ tôi tôi thích những cái sân mà nó dễ nhìn để nhìn dễ chơi chứ tôi không thích những cái sân mà nó quá màu mè Mấy cái sân như kiểu cái đấu trường âm nhạc hay là mấy cái sân kiểu Nói chung là mấy cái sân đại dương ấy Cái sân dưới đáy biển là cũng không nhìn được anh em là Tôi chơi cái sân này nó quen mắt rồi Nó khá là dễ nhìn Ê ơi Đồ chán thế Nó là cái huyết trượng đấy Cái này cho cái huyết trượng Đồ chán quá anh em ạ Chết tôi rồi Đi cấm đánh rồi nhở? Từ từ đã cấm đánh nhưng mà cái trận này có Có cần không cần tục đánh không nhỉ? Cái ờ, bàn cờ điện phán xét cũng nhìn cũng đẹp anh em ạ. Cũng được, cũng được. Điện phán xét cũng khá là dễ nhìn đấy. Thằng này chắc thua, gặp thằng này chắc đi. Gặp thằng này thì thì ấy quá khó combo đẹp thì mới ăn được combo đẹp thì mới ăn được ui được quá nhở ui qua được cái thằng này thì là ngon rồi thế thì ngon rồi đấy qua được cái thằng khó nhất rồi anh em ạ chưa biết nó chơi gì đâu ui cái gì đấy voi rồi còn có, có cả già Phải đái thật Chuỗi voi có cả già luôn này Thằng này cũng to này Đang có chuỗi Chuỗi thua Đúng rồi Ôi tôi chán đấy nhở Bài bắt đầu lại không ra rồi này Mấy rau rồi tôi chưa mua thêm được cái gì Bây giờ có cái lên kẹp con rồng mà áp, áp cấp kẹp con rồng mà nhở Anh em nhở tiền đang lên mà áp cấp đi giữ chuỗi cái Cái bàn cờ này là tôi mua bằng bánh gừng anh em nhá Mua bằng bánh gừng có mất tiền À không mất tiền, mua bằng bánh gừng nữa anh dùng anh thiết kế có dùng Revit không nhá em nhá anh không dùng Revit anh là dùng anh là dùng à, 3D Max và SketchUp Lumion uh, à, Colora và phần mềm Vray là những cái phần mềm hay dùng nhất đấy chủ yếu là SketchUp với cả AutoCAD thôi AutoCAD SketchUp còn uh, ờ, 3D Max thì cũng ít dùng Tầm này không không không dùng nhiều lắm Revit thì càng không Revit chắc là ngày xưa các anh em hay dùng nó Mấy cái người lớn lớn Lớn hơn anh hay dùng Bây giờ thì người ta Cái đấy nó dùng nhiều về mặt kỹ thuật hơn Nó dùng nhiều để để bổ kỹ thuật nhiều hơn Dựng 3D thì không dùng cái đấy mấy Diễn họa các thứ thì có V-Ray với cả Có mấy cái phần mềm Gì nhỉ Enscape nó Vé nó nó nhanh mà nó đẹp hơn sắp tới anh có làm con auto chết ba không thì thực ra thì tôi cũng đang tính tôi cũng chưa biết anh em nhá chưa nói trước được điều gì về căn bản là tôi thấy cái cái cái game đấy nó khác quái liên quân với cả liên minh tốc chiến đâu nhở chưa hiểu là, là có cái gì đặc sắc hơn các con game này ngày trước là nó phát triển từ cái bộ môn dota xong rồi thành cái auto chết ở trên dota đấy xong bây giờ lại cuối cùng lại chuyển về là thành dota ngày trước thì nó là cúp tầm map ở trên Dota 2 xong bây giờ lại thành lại, lại, lại từ cái cái auto chat lại chuyển sang là chơi giống như kiểu là Dota 2 dã man. Đúng là kiểu một cái vòng luẩn quẩn, tôi cũng chả hiểu. Chưa hiểu lắm anh em ạ, chưa hiểu lắm ờ, cái uh, gọi là cái uh, cái cái cái phát triển của cái nhà phát hành Drodo nhà phát triển Drodo này nó như nào thì tôi cũng chưa rõ, chưa lắm rõ cái công thức để người ta làm nên thành công nhưng mà tôi cũng không không làm rõ lắm mà tôi thấy nó đang hơi bị luẩn quẩn ôi mẹ đâu có gì nhỉ còn thiếu nhiều đồ quá nhỉ Thôi cứ BKB cho chắc anh em ạ cầm đánh đeo rồi tầm này BKB đi Tí lại không phọt được trưởng thì thôi Thôi tầm này mất chuỗi được rồi đấy anh em ạ Tầm này tôi nghĩ là mất chuỗi được rồi Cũng khó mà có khả năng là giữ được cái chuỗi này Bắt đầu gặp mấy thằng to rồi Bắt đầu gặp tay to rồi Khó lắm Phải phải dừng lại để roll thôi anh em ạ, 50 tiền roll thôi. Chứ còn bây giờ không xả tiền mạnh nữa đâu. Bây giờ chả nhẽ lên 9 roll ở đây thôi anh em. Roll ở đấy cố gắng form bài thôi. Ra hai này. Cây lên được hai đã, tạm thời cho cây vào đã. Ra hai chắc thay con CM được không? Thay con CM được không? Ừ. the way forward. Hay quá Hợp lý luôn anh em ạ Johnny Tun gặp rồi đúng không? Tony Tun mạnh ấy Chơi chắc chơi gót đỏ Nhìn ghép đồ là biết là tí nữa cho Kalong. Đây Tony Tun này này ờ, uh, Voi này thì chơi cái gì Beat à Beat thì không sợ lắm Đây rồi hay quá nhờ Năm cấp được rồi đấy Ôi xem gì đấy bạn ơi Soi gì nhở Soi gì ghê nhở Soi gì ghê đấy nhở Soi gì ghê đấy nhở Cắn nhở Sợ quá bạn ơi Hàn Quốc ạ 50 tiền ở level 9 Người đấy Gặp thằng nào rồi? Hàn Quốc Ui ra vừa rồi đi hai đứa cơ à? Từ từ nhá, ghép bố xét anh em ạ, từ từ đã Lại thêm một con Razo nữa này Thunder Speed thêm con nữa Không biết có nên chơi giả không nhỉ Trận này có nên chơi giả không <clears throat> Vẫn đang tính Không có đồ à. Thôi anh em ạ Bỏ già đi Trận này không chơi già đâu Không có đồ Không có đồ Cái quan trọng là nó không có đồ Không cần già anh em ạ Trận này thế là đủ Thunder Spirit đủ gây đam à Tí nữa chuyên máy bay thay con già Gây đam tổng thể kiếm gãy chưa Đấy rồi, giáp băng là phải có Giáp băng chắc chắn là phải có Giáp băng cú xếp lưới sau nhá coi tầm của 9m là giáp băng cái à. phiên bản này là ấn khó thật đấy Đức Duy chưa gặp đúng không? Trông Đức Duy to ấy nhở? Đức Duy kia nhìn trông to đấy Ui mày ơi, Đức Duy to đấy Cáo 9 mét, à 9 assassin anh em ạ Bộ này nguy hiểm Bộ này nguy hiểm lên game nguy hiểm Rona, Rona, Rona Thunder Spirit mà bây giờ lên được 3 thì tôi cũng chưa chưa vội up 3 đâu Tôi sẽ run tiếp Mai Dung bảo là có sung kích lại bảo không có đồ cho giặc không phải anh em Thế là anh em vẫn chưa lắm được rõ bộ này làm đâu Có một cái xung kích thì chắc chắn là không phải là đồ cho già rồi ừ. Nhá anh em nhá Anh em có hai cái xung kích thì nó là có đồ cho già Còn anh em có một cái xung kích thì không ai người ta đưa cho đồ cho già cả anh em ạ Đồ cho già thì nó là cái bờ linh cơ Xung kích già là toang ngay Đấy, đái tuông ly Ui tùn lý tùn trông to thế May quá có BKB Nhưng mà cũng đéo ăn được Mẹ chồng Chồng dày lắm anh em ạ Chồng ngoài dày lắm À vẫn ăn được này Hay quá Ui rồi Đây rồi Doom phải có Con này phải có Đường tiếp này Con cây chắc bỏ rồi anh em ạ cây chắc bỏ Lượt game bỏ cây chín xin đánh voi lúc úp lồng không đánh được đúng không anh em đúng đùa chứ anh em kia vẫn coi như là kêu là chơi già ngon ạ chơi già gấp xung kích cho già ok anh em thực ra tôi nói thật với anh em là như thế này tôi livestream chủ yếu là cũng mang tính chất là chơi cho anh em xem thôi chứ mà tôi cũng không không muốn có gọi là cái việc là chúng ta cần phải tranh luận không cần đâu anh em nhá thực ra thì hai chúng ta có không không có chung hệ tư tưởng anh em ạ nên là thôi anh em có gì anh em tự trải nghiệm nhá ok uhm, bỏ cây đi nhỉ tôi nghĩ là bỏ cây đằng nào cho đu mà nó Lui mấy con kia Bỏ mẹ cây đi cho Doom vào Thêm một con Thunder nữa đi Bỏ cây đi anh em ạ Tôi vẫn quyết là tôi roll ở cái cái level này <laughs> Ra được thêm uh, Thunder Spirit Nói chung là không cần cây đâu Bài này Cuối cùng thì nó vẫn là con Thunder Spirit nó vừa làm tăng cơ luôn Nó vừa gây đam luôn ba sao Sau đó kẹp thêm nhiều Doom vào trời chắc chắn là phải kẹp rất nhiều Doom ấy Trận này tôi nghĩ là sẽ phải kẹp rất nhiều Doom God bài này nó có khan Có khan Tức là sẽ chơi là ít nhất là ba con 5 tiền God trong cái trận đấu này Phải ít nhất là hai con Doom Đằng nào cũng sẽ không chơi con cây Lên là tôi giải toán Giải, giải tán luôn Chơi 9 con thôi anh em ạ <clears throat> Chơi 9 con thôi Bao giờ lên được 3 sao rồi lên 10 Doom 2 Doom 2 sao, rồng 3 sao uh, Flame 3 sao, The So 3 sao Cứ roll thôi, còn nhiều máu lắm Yên tâm có trượng thế nào Ui rồi ôi đồ này Trông chán thế nhỏ Vãi cứt Đồ chán thế nhỏ Tôi đã trứng cho con nào Trứng cho Thunder thì hơi sai nhá Chưa được, chưa được, chưa được Thôi lấy cái cấp điên Bổ sung thêm đam vật lý anh em ạ Tí nữa cái trận đấu này nó có con ca và con Lancer có thể chơi được Cho Lancer hoặc ca Tầm này là chúng ta có một cái đội hình nó hơi đuối so với cả những cái người còn lại rồi đấy Đối thủ bây giờ 9 Assassin với cả gót đỏ form đủ bộ ca lông các thứ khá khỏe rồi Tôi sẽ roll khi nào mà còn cái con cuối cùng tôi sẽ đập lốt quả trứng này Ví dụ như lên được cái con à, Thunder Spirit lên 3 sao rồi thì tôi sẽ dành cho con Doom quả trứng. Vẫn đi được, vẫn đánh được, vẫn đấm được, vẫn đấm được, vẫn đấm được, vẫn đấm được, yên tâm, vẫn đấm được, vẫn đấm được. Bắc Bình đấy. Ở 9 đấm 10 này anh em này. 9 đấm 10 này. Thoải mái đi. từ từ đã cửa chín mà rôn anh em ơi <laughs> tiền bây giờ chỉ để rôn thôi 85 máu thì ngại gì bọn nó đâu còn nhiều máu để mà rôn anh em ạ à. Cứ rôn hết 3 sao đã Lên 3 sao rồi là cân được hết Yên tâm ừ. Trong lúc mà rôn 3 sao rất có thể nó sẽ lên được thêm một vài con Ví dụ con Doom 2 hay là ra được thêm con máy bay, con ca lông, con Lancer Cái đấy thì nó ừ, có cái cơ hội Nó sẽ nhiều hơn Cái đồ mới như cái cắt màu xanh có tác dụng gì nó hồi máu anh em ạ nhưng mà tôi cái bộ này thì không chơi cái cái đồ đấy anh em ạ bộ khác chơi mẹ nhảy một phát clear chết hết luôn ạ cay được. khạc cái phát lửa đi giống khạc cái phát lửa đi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi ăn ăn vẫn ăn anh em ạ được không được đấy chứ rốn tiếp cứ roll đi Không phải ngại Không phải ngại Roll thêm cái nữa nào Đây rồi Từ từ nha Thế nên phải roll sâu một chút Roll sâu một chút đi Không phải ngại Lên 3 sao luôn bạn ơi Cho đu vào Cái này trông lại có vẻ hơi Hơi ấy Hơi yếu đuối hai Doom nhở? Cho hai Doom vào không anh em? Không. Cứ luôn ba sao đã. Từ từ bình tĩnh. Thằng này đi rồi, thằng này đi rồi. Thằng này đi rồi. Thằng này thì chắc chắn đi rồi. Làm gì mà có cái cửa? Xong rồi. Roll tiếp. Roll tiếp cái nữa. Cứ roll đi chơi ở 9 thôi anh em Cứ roll Đây rồi Cứ roll đi chơi ở 9 thôi Kẹp đu vào kết thúc trận đấu luôn không nhỉ Đồ đéo ghép vào cái gì BKB có rồi hai cái BKB à Căn bản trận này tôi có đúng một viên ma lăng anh em ạ hai viên ma lăng hai viên ma lăng rồi Súng kích cho con Grim ấy trên này có hai viên ma lăng Được không bạn ơi Thế thì cậu đi rồi Thế thì cậu đi rồi Ồ Thế thì cậu đi rồi Như nào 20 máu à chỉ mét khỏe đấy chứ Nhưng mà cái thằng sát thủ thì cũng hơi căng Đó thằng sát thủ thì cũng hơi căng anh em ạ Ronot Vẫn ở 9 Trời ra 35 vẫn ở level 9 luôn Không phải vội lên 10 anh em Cứ bình tĩnh À bỏ huyết trượng thì chịu à anh em Ờ thế à Thôi bây giờ tầm này lại không dùng huyết trượng nữa anh em Tầm này nó lại chơi kiểu khác Co đây này <laughs> vai đái thật, anh em lại cứ nghĩ là cái huyết trượng đấy nó là cái sống chết phải lấy à? Lấy đầu game thôi, để lấy chuỗi thắng thôi. Khổ. cứ nghĩ là nó là cái đồ mà nếu mà không không không có cái gậy huyết trượng đấy thì chắc là không vô địch được đấy. vai đái thật. Mẹ. Bỏ huyết trượng thì chịu. Ôi rồi dã man. Đọc comment chán thật, thật sự luôn. Tại sao anh em lại comment là chịu khi mà tôi không lấy huyết trượng? Anh em đưa ra một cái lý do để tôi phải lấy cái huyết trượng đi xem nào Lý do là không được top 1 gì Bây giờ không lấy huyết trượng Ok Chả nhé lại không top 1 được Nếu mà không có huyết trượng Nếu ra gì luôn Đồ này chắc là Thực ra mấy cái món đồ này đủ rồi Bây giờ lấy đồ đánh tay anh em ạ Ơ kìa Ơ kìa Ơ kìa ừ. Bây giờ nó lại phải lấy đồ đánh tay Ui rồi ơi ừ. Ra đây cá lông cũng được Đây rồi Không hiểu sao ừ. Vô địch được không nhỉ anh em nhỉ Theo anh em liệu vô địch được không Tôi nói thật nếu mà anh em uh, cho là tôi ngu khi mà không lấy huyết trượng ấy Để mà không bị vô địch được ấy Thì tôi nghĩ là anh em nên trải nghiệm thêm game này nhá <laughs> Anh em mà chưa đủ trải nghiệm đâu Trải nghiệm đi nhá Trải nghiệm game này đi nhá Đừng ạ Lên 10 <clears throat> Hay là roll tiếp Lên 10 hay roll tiếp Ờ tự sát à? Thằng này tự sát à? quên mất phải cho Doom con đấy phải cho Doom cái um, ờ, cái cái cái um, ấy cái cái uh, xung kích anh em ạ hơi nhầm hơi nhầm chút ra ca lông rồi phải cho Doom cái xung kích à ghép băng giáp băng cho Doom giáp băng cho Doom <coughs> nốt con rồng ấy đấy rồi ui thôi thôi thôi lên 10 anh em ạ xong rồi đấy đây là lý do mà tại sao này tại sao lại không lấy cái huyết trượng này sắp băng cho đun luôn Ơ kìa, đun sai rồi bạn ơi không sao hết, không sao hết, không sao hết Thắng ở đấy, vô địch ở đấy anh em ạ <laughs> Cái huyết trượng của bạn nó to quá, thật Thôi tôi cũng có thêm trải nghiệm Tôi sẽ lưu ý đến cái huyết trượng của bạn <laughs> Tính toán từ đầu lấy cái gì rồi anh em ơi Không phải tự nhiên mà tôi lấy đồ như thế đâu Và không không, không tự nhiên mà tôi đi 9m Nó phải thế nào luôn đi 9m chứ phải làm thế nào mà tự nhiên lại nhìn thấy con gót ca lông gót đỏ to như thế mà vẫn dám đi 9 mét anh em phải biết là như nào có tính toán rồi để counter vào cái bọn gót đỏ ngay từ đầu game rồi anh em ạ à. chứ không phải là đến bây giờ mới gọi là counter <clears throat> đầu game là đã xác định là, là chung kết với gót đỏ rồi anh em còn nhớ không tôi còn nói với anh em là bài này gót đỏ rất to Bài này gót đỏ rất to nhưng tôi không chơi gót đỏ Bởi vì là tôi không thích chơi Đấy anh em bảo thế anh em phải phải nhớ lại nhá Tôi đã bảo là, là anh em là anh em xem lại từ đầu anh em mới thấy Tôi nói ngay từ đầu rồi Là chắc chắn là lên game thế nào đấm nhau với gót đỏ Có ca lông này không có Dark Spirit Có Khan có rớt Ôi rồi ôi mẹ nó chẳng mắc binh luôn Nhưng mà vẫn có đối trọng anh em ạ à, Vẫn đối trọng vẫn có đối trọng Thực ra là cái lựa chọn đồ nó phải phụ thuộc vào đối thủ nữa anh em ạ à. Tất nhiên là cái huyết trượng nó rất là phù hợp với cả đội hình 9m Nó thực sự nó mạnh Tuy nhiên là với một cái huyết trượng ấy Anh em tung trưởng ấy Anh em dồn đồ cho con à, Thunder Spirit Một trưởng là không thể nào mà có thể giết được cái bọn có đỏ đâu Cái bọn có đỏ nó rất trâu Nếu mà chơi với những cái đội hình khác như là Assassin Như là những cái đội hình như Glacier Thì cái huyết trượng nó rất ok nha anh em nhá